kéo quất tao vai sao sao tao sao lại làm lại ờ ờ thằng này bay ừ. vô đấy ô ôi gì đây nó mới có thể kéo qua nữa em sáu thì nhìn thấy nhau rồi à. ừ, chưa lâu quá nhưng mà chưa lâu quá tí đâu nó chạy nhanh lắm vài luôn khoảng khắc chơi game không ai cả má đầu game chơi game cái buổi ấy Ờ, không sao anh được hai mạng rồi thằng nào chết đấy thằng nào chết đấy thằng nào chết đấy mẹ nhìn thằng thằng kéo cái bước với sáu đi nhìn thấy ừ, nhau rồi anh không có vậy rồi nó anh chết <laughs> cô ra nó chỉ ăn hết rồi sao cô ra tao ta ăn hết ba mạng rồi tao ăn hết ba mạng rồi ăn bự mình men Hey men Kiếm đi chế Đi xong này đi Đi Hưng đi Hưng Nó tung Trời ơi hay quá Ê thằng ơi Gì Răng cái lục mi mật đắp lưu như kiểu có tính tung sống nữa tao tao sao. tao còn nhớ hey bitch về về về về lên về lên về lên về lên thôi ok chí okay. tao làm sao <laughs> tao búng sức mạnh tình bạn cho mày quá wow. đi công tí ê ok uh, <laughs> you fuck bitch ok Ui, một mình là 050 tiền Ui, xong mình làm gì đấy Đấy heo Ờ Ờ Uuuu Ok, em này Holy shit Trời ơi Dạ, không thằng kia mọi người, không có thằng kia Cứu tao, cứu tao, cứu tao Ê Lysana, Lysana, Lysana Aaaaaa mọi người <laughs> ba tính công trọng ạ Yo biết phải Đi săn ra mày lần này con chó Yo chịu chứ hôm nay Ờ ờ ờ ờ này này này này Sao lại pin hay vậy Con chết rồi con chết rồi Thắng ơi Thắng ơi Chết rồi con chết kim chưa Yo yo yo yo yo don't worry I'm here Ôi giời ôi Holy Ờ nó sẽ rồi kìa Nó chạy Ui ôi Em này em này Đá sầm sánh kìa Tiếp xích Vai nổi suy giàn gì ký Ô alpha sầm xích Đây là hiến mẹ Đây là con Oh shit Gói R Ờ À shit À shit Ok Em đeo Cái năm đồng kìa Để nó được mà A few moments later. Địt mẹ bảo đánh sâu đi rồi. Wow. Ui, bảo đánh đi đứng nhìn ạ. Wow. Thằng lồn hưng <laughs> Ôi bỏ đánh rồng đi Đứng quay tung theo. <laughs> Nè Nó có xa chiêu đéo gì đâu mà nè. Nè ừ. Toàn chưa xong nhiệm vụ của mắt này <laughs> Ô, con chặt đấy, con chặt này, con chặt ờ, này ờ, ờ, Ôi giời ơi Ôi biết Mẹ đi đóng gặp địch ạ à. Ê, you motherfucker Đi săn á. Ok hay. Nice nice nice nice. Xong. Quá quá gần mà. Oh hi. Oh, okay. có lấy gì con đấy. Oh. nhưng mà ta sẽ thấy rồi cho con này đấy. Oh chết. Combo ở ờ, đây để có đam. Oh. Oh ta đã nhầm có rất nhiều đam. Không nhưng mà mình sống rồi. Không sao. Mình là nhân vật phụ để trí tỏa sáng. Yo bitch. Đi lên ra. Oh. Không, có chuyện cháu chân con hai. Oh. Ờ, chắc mày sống được Không <laughs> Thảo Nó, nó con đi Ê, Penta không chính thức, let's go Tao bảo chúng mày cứ quit đi đừng lo, chỉ gánh mày. <laughs> Mày ăn cứt Ok Ồ, ôi, okay. con Yasuo bay vô kìa Đúng mà chết Nó bay vô như Chitana luôn vậy Ờ, ờ, đi ờ, ờ. Ok, rồng Nice Đánh nha cho anh Bác chí Tao làm gì? mày mày mày mày. Nó trừng phạt nhìn nó nhìn nó sợ vậy. À, kéo ra ngoài đi thắng. Cái gì? Ai. <laughs> ok. Có chi ta. Ui ui đéo ấy. Cái cảnh đấy. Ôi. Ok, cùng phạt, ok. I understand. Má không đụng cắt gì kìa để ừ, bùm mình ê tao biết qua tường gây đam quá ngầu quá ngầu nữa bay rồi mày chết này chị ơi tao nghỉ thế mày nghĩ tao chết à oh hai oh what the fuck nó đi vô luôn kìa ok đi yeah. ôi nè nó hồi rừng nhanh thế ok thôi Ôm hóa to sư ra Ôi Giờ cái ta khai không mẹ 83 Typical Yasuo player Oh shit, cutter này